cơn gió đung đưa lót sao hàng cây trước sân một hôm nắng ban mai em đến lòng tôi thẫn thờ làm cho trái tim anh mới say ngất ngây suy tư nhớ bóng hình em ngó trong chiều mưa lòng thao thương vì bâng khuâng muốn trời ngang xanh thêm lại khi có em kề bên mình người đừng có thật tin đã tin một ai lại đây ta vào tim và tim chính anh này ngoài kia bao sự sương long còn rơi anh vẫn ngóng trông mong chờ người đừng có thật tin đã tin một ai lại đây ta vào tim và tim chính anh này đời yêu thương của anh vừa trao đến em chỉ mong chúng ta một ngày chung đôi sống ở trong đầu anh Nụ cười em tàn năng làm anh nghĩ đến bầu trời xanh yeah. Em ơi cho anh thôi đừng nắm tới tim của em thật nhanh Anh sẽ lao tới đó và phần tóc mà anh không cần đập phanh Vì trên em làm anh say Đừng có trói để trốn trách nhiệm vì trai yêu thương nên nhanh đê. Nên đừng kêu kiệt ra nói tiết kiệm đừng nghĩ rằng em Dễ thương là có quyền cái tính nắng mưa chỉ mỗi anh hiểu nụ cười của em là cả. ngày bâng khuâng muốn ta gần bên lời anh nói không hề điều em khiến anh mộng mơ bầu trời ngang xanh thêm lại khi có em kề bên mình người đừng có vào tim ta tin một ai lại đây ta vào tim và tim chính anh này ngoài kia bao sự sự lung lanh còn rơi anh vẫn ngóng trông mong chờ người đừng có vào tim ta tin một ai tại đây tha vào tim và tim chính anh này lời yêu thương của anh và trao đến em chỉ mong chúng ta một ngày